Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với ST Kit TV Ngày hôm nay chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình bong bóng con khủng long Chúng ta cùng bắt đầu nhé Để tạo hình được con bong, bong bóng con khủng long chúng ta cần có ba quả bóng màu xanh lá cây một quả bóng màu trắng Ok giờ chúng ta thổi một quả bóng màu xanh lá cây lên nhé. ở quả bóng xanh lá cây này chúng ta thổi chưa khoảng bảy ngón tay chưa khoảng bảy ngón tay chừa một đoạn khoảng này nhé Woo! tiên chúng ta sẽ tạo một đoàn bằng bốn ngón tay tiếp theo ta gấp là ta tạo một đoạn khoảng bốn ngón tay cộng hai ngón tay là sáu ngón tay nha sáu ngón tay ta lấy đầu này cột vào đây hai cái khóa nhỏ gần hai ngón tay Tiếp theo ta thổi quả bóng màu trắng lên Quả bóng màu trắng chúng ta thổi khoảng nửa quả Nửa quả ha Ta lấy đầu quả màu trắng Thổi cái đây xẻo ta vặn ba cái nho một ngón tay thôi các bạn nhé ta cái nho khoảng một ngón tay rồi ta bạn lấy đoạn cái đoạn xoắn này tới đoạn này này để ý nha bên này chúng ta cũng tạo ba quả nho một ngón tay để làm cái răng giao con khủng long, à, à. điểm cuối cùng ta cũng cột vào đây ở đây ta tạo cái con mắt của con khủng long cũng khoảng tầm ba tay trên đoạn ngắn ở bên dưới nha đến phần cổ đến phần cổ chúng ta làm một đoạn trắng khoảng bốn ngón tay 4 tay đoạn dài đoạn màu xanh dài hơn khoảng năm ngón tay ta quấn lại với nhau đây ta tạo hai cái khóa nhỏ các bạn cái này nha bên này ta sẽ tạo một cái khóa rồi bây giờ ta tạo một đoạn khoảng cái này ta cũng tạo hơn hai con tay à chín con tay chín ngón chín ngón để có cái độ bầy làm cái bụng ở đây ta cũng tạo hai khóa lại bằng bóng xanh xanh lá cây nữa lên ở quả này ta cũng thổi khoảng nửa quả chưa lại nửa quả đây ta tạo một khúc bảo mang tay ta làm cái đùi giống cái đùi con thỏ như video trước chuông này giới thiệu nhé về tê giới thiệu đây tôi tạo một vòng tròn năm ngón tay đây là một khóa hai ngón tay tạo một vòng tròn năm ngón tay giống người kia kia nha tiếp tục ở đây tạo một cái khóa rồi ta đây cũng nhét rồi, mình dư mình ngắt cho nó bằng nhau sau con khủng long này nhét vô đây rồi bóng trắng ta tạo một khoảng khoảng ba ông tay cột vào đây đoạn này khoảng tầm bốn ông tay cột cho luôn tiếp tục đây ba cái này tiếp tục luôn chân dữ ép vào rồi bước thứ hai chúng ta đã xong tiếp theo chúng ta thổi quả bóng màu xanh lá cây này ta tao thổi còn nửa quả nhé Rồi. Ở đây ta tạo ba khóa làm ba cái móng chân trước. một cho bạn bằng đoạn này cục đuôi tiếp theo ta tạo khoảng bốn cái bốn quả nho bốn quả nho khoảng hai ngón tay nhé bốn quả nho khoảng ba khóa đây nha. một khóa hai quay ngược ở đây cong ngược lên đó. rồi rồi tôm em mắt cho chút củ long này nhé chúng ta đã vừa tạo hình xong chú khủng long ok đây là chú khủng long T-Rex khủng long bạo chúa các bạn nào khéo vẽ thì vẽ con mắt giữ dần, chiếu dằn lên chút xíu sẽ giống hơn mình vẽ hơi hiền đúng không Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.